thì hôm nay <laughs> hôm nay nè các bạn đang thấy là ở trên bàn nè các bạn thấy vô đây quá trời những loại nước ngọt và đồ ăn luôn bạn ơi à không trong đây ờ, chỉ có nước thôi chứ không có đồ ăn các bạn ơi đó thì ở đây các bạn đang thấy nè là mình đang có một cái gọi là dụng cụ để làm kem các bạn ơi đó dụng cụ làm kem đúng, đúng rồi cái này là cái khay để làm kem thì hôm nay bọn mình sẽ làm thử thách 24 giờ làm kem kinh dị các bạn ơi đó làm kem kinh dị nha mặc dù mình biết là cái video này không được 24 giờ đâu nhưng mà thôi mình cứ đặt là 24 giờ đi nghe cho nó hay ok các bạn đó thế bạn đang thấy nè ở trên bàn nè là mình đang có đầu tiên chính là mirinda bạn ơi đó nước cam đó tiếp theo nữa là một cái loại thức uống mà mình rất là thích luôn đó chính là pepsi thèm quá <laughs> rồi tiếp theo nữa uh, chính là bảy úp các bạn ơi đó 7 up và cuối cùng chính là Fanta một cái loại nước uống uh, trái quyệt uh, quyệt Việt à, <laughs> trái Việt quốc rất là ngon <laughs> đó ok cái tên cái tên của này nó khó đọc quá bạn ơi đó rồi thì à, ở đây còn có thêm hai nguyên liệu rất là kinh dị nữa bạn biết là gì không nước ngọt <laughs> nước ngọt gì không phải đây bạn coi nè đây xin giới thiệu các bạn chính là tương ớt các bạn ơi ơi trời tương ớt đó nha bọn mình sẽ làm kem bằng tương ớt đó ui nghĩ thôi thấy ghê rồi đó nha rồi tiếp theo nữa chính là nước tương tôi không biết tôi có dám ăn cái kem này không nữa thấy nó hơi ghê ghê <laughs> nhưng mà không sao cái này là mình phải thực hiện thử thách của mấy bạn fan thôi tại mấy bạn kêu mình thì làm thì tất nhiên mình sẽ làm nha ok rồi thì à, bây giờ <laughs> chúng ta sẽ cùng nhau gọi là chế tạo kem nha bạn bỏ hết tất cả những cái loại nước này vào trong cái khay này và chúng ta sẽ bỏ trong tủ lạnh để làm kem nha không biết có ngon hay không đây ok làm thế nào let's go rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm kem nhá Thì bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu khui những cái khay này ra nè Đó, khui ra Wow nhìn à, hấp dẫn các bạn ơi ui nè nè ok rồi đầu tiên chúng ta sẽ làm đầu tiên sẽ là nước cam nha các bạn nước cam đi đây ok mình sẽ mở ra u uh, nghe tiếng quá ghê luôn á thắp miếng thắp miếng thắp miếng thắp à, miếng ngon ngon quá bạn ơi ngon sự luôn á ok rồi không ngon hả không cái này cái này nó không tôi thấy ngon mà rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đổ nước cam vào trong đây nha các bạn đổ vào nè ui tôi sợ nó tôi sợ nó nó bị nó bị đổ xuống dưới đất đúng không rồi ok tí sao sao đó. được đó thấy không bình thường mà đổ cho đầy luôn Ủa, đổ đầy luôn đổ đầy luôn đầy luôn tí nữa nó mới dính vô được ok rồi đây rồi đây rồi có chừng đổ chừng đổ ui đúng quá đúng này xuống mà đổ thôi đó rồi ok chúng ta sẽ lấy cái à, que kem chúng ta gắn vào đây nha gắn kín vào rồi ok tiếp theo nữa sẽ là Pepsi nha các bạn Pepsi Rồi Chúng ta sẽ mở nó ra uh, Ok Hút miếng trước khi hút miếng À ngon quá <laughs> Quá ngon luôn bạn ơi Ok Rồi nó sẽ đổ vào đây nha Ui nó sủi bọt các bạn ơi Nó sủi quá trời bọt luôn à Này mình phải đổ từ từ không thôi là nó bị tràn ra ờ, ngoài á Tràn ra ngoài là là, là sẽ gọi là đổ đầy đầy đầy đầy trong trong sàn nhà luôn á Ok gắn vô Ui đổ đổ ok rồi tiếp theo nữa sẽ là gì vậy ta việt quất việt quất mấy bạn ơi đó cái này là một cái loại nước có màu xanh dương các bạn ạ à. nhìn rất là đẹp luôn á mình mình chưa uống cái này bao giờ hết bây giờ mình sẽ thử thử nha để xem câu mùi vị của nó xem như thế nào nhớ nhạt quá ta cái này nó hơi nhạt nhạt các bạn ơi ngon nó không nó không có được ngọt tôi thích cái này xanh thích này hả ừ. ok đỏ nha ui nó màu xanh đẹp thật sự luôn á Đẹp quá à. Wow, cái nước này màu của nó đúng đẹp luôn các bạn ơi Đẹp <laughs> Xịn vậy Ok, đổ ra nè Rồi, cắn vô wow, Đẹp thật sự mọi người ơi Ok, rồi, cắn chắc vô Ok, rồi Cuối cùng sẽ là um, 7 à, up Ok 7 up Nghe tin hay á à đổ ra nè ui cái này nó chèn ra nè bạn ơi ui Ô, không sao không sao kệ đi không sao không sao không sao không sao tí nữa mình mình lau tí mình lau rồi lắp vào rồi ok xong Ta màu nhìn đẹp thật sự bây giờ còn hai cái cuối cùng sẽ là hai món cực kỳ kinh dị nha bạn cực kỳ kinh dị luôn nha bây giờ đầu tiên mình sẽ lấy chính là tương ớt các bạn ơi tôi thấy thôi tôi sợ rồi đó sao ông mua xin màu đỏ cho đẹp ông mua xin à đã nói là làm kem kinh dị mà à, hai món cuối là kinh dị hai món cuối sẽ là món kinh dị hiểu không ok à? mình sẽ mở nó ra ưa ừ, đó tương ớt các bạn nó sẽ bỏ vào đây Ui. Ui cái mùi của nó ghê quá Cái mùi nó đúng ghê luôn á, đúng cay luôn á Nè bạn dạ. coi nè, đổ vào đây Đổ nhiều vô Trời, trời ơi, trời ơi <laughs> Làm kem, làm kem Tiếp theo nữa nó sẽ bỏ vô một ít nước nha bạn Oh my god Đổ vô ít nước nè dạ. Trời ơi Ui cái mùi của nó ghê vãi <laughs> Cái mùi nó cay các bạn ơi, cay lắm luôn á Ok, bỏ đây nè Xoáy, xoáy, xoáy cho nó đều lên xoay cho nó đều lên bạn ơi thì nó ăn nó mới ngon hiểu không thì đều lên đều lên thấy chưa nó tràn rồi thì chưa ok rồi tắm lại cái mùi nó đúng kinh luôn các bạn cái mùi chắc kẹo dâu kem dâu nhờ <laughs> chết luôn á cái mùi nó đúng ghê luôn á <laughs> ghê quá không phải là ghê mà là sao ta nó cay các bạn nó cay cay, cay gì đâu luôn á ok tiếp theo nữa <laughs> cũng là một món cũng kinh dị không kém chính là tương uh, nước tương đó nước tương rồi bỏ vào đây cái này thì à, nó lỏng sẵn rồi ơi nhìn giống à, cái này nhìn giống coca nha không kem sô cô la đó, ờ, bỏ vào bỏ vào rồi cái này thì nó không kinh bằng cái ớt kia cái này thì mình nghĩ rằng là nó ăn vô nó sẽ rất là mặn các bạn ơi nó sẽ rất là mặn nha ok mặn mà rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy giấy chúng ta lau thêm một tí nữa xung quanh đây cho nó sạch các bạn ơi nó bị dọn chèn ra ngoài nè trường nữa gọi là dọn dẹp hiện trường cái ờ. kia là công bố kết quả ok Ủa, nó đây các bạn ơi các bạn coi nè ồ oh, rất là nhiều màu luôn wow wow wow wow thêm màu đỏ là ngon rồi đó ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đem những cái này bỏ vào trong tủ lạnh và chờ khoảng gọi là một tiếng sau để xem coi nó sẽ như thế nào nha các bạn ok let's go đi thế nào 2000 years later Hey, cuối cùng thì sau 3 tiếng đồng hồ các bạn ơi 3 tiếng đồng hồ thì nó mới đông lại được Hồi nãy mình tưởng là chỉ cần một tiếng thôi Ai về đâu cần đến tận 3 tiếng đồng hồ rồi các bạn ơi Nhưng mà bây giờ nó cũng đã đông rồi thành công rồi nè Đó, nó đã biến thành kem rồi Nó đã biến thành kem rồi nè các bạn ơi Đó, xịn chưa, xịn chưa, ok rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là ăn thử gọi là mấy kem này nha Thì à, bọn mình sẽ ăn những cái kem gọi là ngon trước nha các bạn Đúng uh, kem rồi, đẹp không wow ê đợi tôi tôi tôi xem trước cho nè mọi người xem nè đó thấy không đẹp chưa thành kem rồi đó bạn quá đã luôn ok rồi bây giờ mình sẽ cho sam ăn trước nha nè cà mi rồi ăn trước đi cắn sao ngon không ngon hả wow ôi camera nó thèm camera thèm hả camera ok rồi camera thèm thèm mấy bạn ơi simi simi là đang đang đang quay cho mình nha các bạn cho nên là simi cũng thèm luôn các bạn ơi <laughs> ok rồi ôi cắn cái này rồi ngon ngon các bạn ơi ok tới lượt mình nha ừ thích cái này lắm luôn ngon nó chua hay kiểu kem ấy ui kẹo kẹo đã bạn ơi lạnh đã không ôi ăn miếng đã à, tôi ăn đi được cái này cho tôi nha ừ ừ tiếp theo nè chúng ta hãy ăn đến cam nha các bạn ok uhm. <laughs> nhìn đã thật sự luôn á y hệt kem thiệt các bạn ơi ok mình sẽ ăn thử nha cái này mới là ngon nè thử đi nào thử cắn từ từ cắn ngon cái này ngon mà nó sẽ rủi không biết lắm ừ ok ở sao phải là cô uh, pepsi nhá bạn pepsi bạn xem nè cái màu của pepsi nè rất là đẹp luôn ok mình sẽ ăn thử nha lạnh quá lạnh quá uh, ok uhm ừ cái này cái này nó có nhiều ga bạn ơi mình cắn vô á nó bị cay cay á không hiểu không nhưng mà ngon ngọt ngon vậy à ừ, ừ. giờ này mà có ông nào đang xem mình ăn mà thèm kem á chắc là thèm lắm đúng không ờ các <laughs> cái các bạn à, sim sim simi đang đang quay cho mình bạn ơi cho nên simi cũng đang rất là thèm các bạn ạ ừ. ngon quá simi nè ăn đi ăn đi à, đồ độc <laughs> ừ. thổi miếng à thổi miếng không à ok này để tí nữa bọn mình quay xong á mà mình gom mình chạy xuống dưới luôn không không không cho sim ăn ha ok ủa gì kỳ vậy Dở gì vậy <laughs> giỡn rồi giỡn rồi rồi tiếp theo nữa sẽ là bảy úp mấy bạn ơi màu trắng nha trắng như kem wow. dừa luôn á nhìn ừ. y ờ. hệt như kem dừa luôn bạn bảy úp thì tôi không thích lắm bình thường ngon lắm luôn á thử đi sao cái gì muốn ăn ngon như vậy thiệt mẹ biết sao không mẹ biết sao bởi vì á mình khi mà mình uống mình uống nước ngọt các bạn thì nó nó chỉ hơi hơi lạnh lạnh thôi còn khi mà mình ăn bằng kem á thì ăn nó nó rất là lạnh luôn và ăn rất là đã cái này mà ăn mùa hè ăn rất là sướng luôn mà đúng rồi sao con cái gì cũng ngon vậy, cái này ồ ngon quá ngon quá tôi nghĩ quán ăn tạp tôi tôi qua thử miếng coi mình nói thiệt các bạn nha dù ở trong đây có món nào dở chăng nữa thì camera simi cũng không được ăn hiểu không chứ mi cũng sẽ không được ăn Đây này giòn cái này giòn này giòn ngon cái này tuy nó không bình thường mà nhưng nó giòn ừ. cái này con quá tôi không ăn lắm <laughs> không ăn đi không cái này xin ăn được nè ok bây giờ sẽ đến phần kem kinh dị các bạn ơi tao xin đi tao xin xin xin ăn đi thôi thôi từ bọn mình thử trước nè từ đây đến phần kem kinh dị nha các bạn đầu tiên bọn mình sẽ thử đó chính là kem tương ớt ui nó bị dính chặt luôn các bạn ơi không kéo được ê dịch ra cái que là vui nè ôi ôi ôi ôi ui cái mùi tương ớt nó bốc lên bạn ơi ghê quá à ô còn làm hay làm gì thôi đó wow. lại lại ui cái mùi tương ớt ghê quá bạn ơi thôi giờ mình ăn trước mùi nước tương nha mùi tương ớt nó hơi ghê không có đông được cái này không có đông được còn cái em phải đi muỗng thôi à ok rồi à, bây giờ mình phải cần cái muỗng bạn ơi Simi có cái muỗng không lấy ra lấy em ăn đi không rồi ok bạn ơi, mình đã có được muỗng rồi nè Bây giờ chúng ta sẽ <laughs> bắt đầu ăn cái kem kinh dị này nha các bạn Ui sao đói bụng à Bên đây là tương ớt nè, còn bên đây là nước tương à. Đói bụng cái gì, cái này cũng là chỉ chỉ là nước thôi mà Ok, bây rồi. giờ chúng ta sẽ thử kem tương ớt trước nha bạn Ok Ba quay tôi bị yếu rút luôn ăn đi <laughs> Không, đã quay thử thách là phải ăn Quay là phải ăn tôi thể luôn chưa bây giờ tao ra cái kẹo tao biết đau khổ lắm ok người ta nói á con trai là phải ga lăng mày hiểu không mình sẽ nhường cho sao ăn trước ăn <laughs> ngon phải giờ <laughs> mình sợ quá bạn cái mùi nó ghê lắm luôn á từ từ chờ tới bây giờ là cái bì bì trong ngoài trước này cái bì cái bì đó ông ăn là ông ngoài tôi hả ok sammy đã chuẩn cho <coughs> Sammy đã chuẩn bị cho mình một cái bọc để chuẩn bị mình ăn có gì mình ói thì mình nói vô đây đó, để trong não mà ok ăn nha ăn dục rồi tôi nghe ôi ghê quá ủa tôi ngang đâu ngang đi tôi tôi tôi ừ. tôi chấp trời ơi ăn mọi người ạ bỏ này bỏ này ôi rồi ám mặn luôn không thấy không muốn xỉu luôn á bạn mấy bạn biết sao không bởi vì mấy bạn biết là khi mình ăn á nó lạnh lạnh á mà nó còn gọi là cay cay nó mặn mặn Ôi, nó ghê ok bây giờ <laughs> được sammy mấy bạn nhỏ không được thử ở nhà nha Và đúng rồi không được luôn mấy bạn nhỏ không được thử theo Xong nhà sớ nha nhiều xong <laughs> sớ nhiều con miếng à không đây là một miếng rồi ok rồi hết một muỗng luôn ác vậy một miếng một miếng mấy tí tẹo à ờ một miếng mấy tí tẹo ông từ bảy tí tẹo đây tôi múc cho để ăn đi mày thôi giờ đếm một hai ba nè bỏ miệng ăn liền nè ok một hai ba ăn ở kỳ á vừa mới bỏ vô miệng là nhả ra liền chui này xào xào nữa cái này xào xào nữa nè phải ăn miếng phải nhai à! phải nhai đúng luôn phải nhai này đi này bây giờ chúng ta sẽ đến với phần gọi là kem nước tương đây đây đây đây hả gì cho cameraman ăn từ từ một tí nữa phân bình quay xong á bọn mình sẽ lấy cái này mình nhét vô miệng camera chính là siêu mi đúng rồi cười camera đang cười mình này thôi một tí nữa mình lấy mình nhét vô miệng cho nó cho nó biết ok camera chính là simi các bạn tí nữa mình lấy ờ. này mình nhét miệng simi ok rồi <laughs> tiếp theo đến phần kem nước tương quay quay đây không nước tương thấy bình thường kem nước tương á thì nó sẽ mềm hơn bạn ơi nè sắn xuống cái là lấy ra liền nè ít cơ ăn nó cũng chết á Thôi không, nhờ mình đâu ngu mình ăn nhiều vậy mình ăn ít thôi <laughs> Ít thôi nè, nè. Cái màu đen rất là quyến rũ Quyến rũ chứ Mình sẽ thử nha Uống hút Mấy bạn biết không Cái tương ớt này nè Mình mới ăn vô á Một đợi một tí xíu Nó mới bắt đầu nó ghê mày hiểu không Còn cái nước tương này là mấy bạn bỏ vô miệng là nó ghê liền luôn á Ghê à Để thử coi Ông làm gì ghê vậy? Nghĩ nghĩ nó từ từ. Ai đút cho. Ông đút, ông đút vãi thôi À, ôi, nhức đầu luôn các bạn. Bán à, thôi. À, tôi không tôi không nên ăn không ơi. Ok. Ông thương tôi đúng không? <laughs> ông thương tôi đúng không? Không, tôi không thương. không thương vậy đó. Đã làm thử thách là phải ăn. Đút cho con camera nó hồi cười luôn Từ từ đút cho Sam ăn trước tí nữa mình mới đút cho Sim ăn sau. Ít thôi, nhiều quá. Ít mà tí tao về tao chạy tào tháo đập ông chứ <laughs> còn miếng thì nhiều ok các bạn nha một gì à. một hai ba <laughs> mình thấy mình còn nổi da gà á bạn bình thường á hả bình thường <laughs> ít quá mà ít quá bình thường sao mình đang nước tương ấy nó chả khác gì chẳng gì ông lố à tôi thấy nó ghê thì con tôi nhức đầu luôn nè ok bạn ơi thì bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây đây và mình nghĩ mình mình nói thật các bạn là mấy bạn không nên không nên thử cái món này tại nhà nha tuyệt đối không nên thử tại nhà nó kinh khủng lắm các bạn ơi ông không ừ. ăn nhiều có bị nhức đầu mình ăn cũng bắt đầu hơi nhức đầu ấy à bởi vậy cho nên các bạn đừng nên thử này ở nhà nha mình chỉ đang làm video để gọi là uh, thí nghiệm cho các bạn xem thôi ok còn bây giờ thì uh, bọn mình sẽ kết thúc video tại đây đây nếu các bạn thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like nè một share nè